có vài điều mà mình phải tham khảo đó là cái thứ nhất là bạn phải xác định cái khu vực bạn muốn mua là ở đâu thứ hai đó là bạn phải khảo sát cái giá thứ ba đó là bạn phải kiểm tra khi mà mua nhà thì phải kiểm tra nhà thật kỹ hoặc là kiểm tra đất à, ranh giới hay là như thế nào đó thứ tư đó là mà bạn sẽ phải à, đàm phán để ờ, đạt được cái thỏa thuận tốt nhất cho mình và cái thứ năm đó là ờ, khi mà bạn thanh toán đi công chứng và thanh toán thì mình sẽ chia sẻ từng cái cái vấn đề cái thứ nhất đó là khi mà bạn làm mua nhà thì hay mua đất bạn phải xác định được cái khu vực bạn muốn mua khi mà bạn à, mua để ở thì à, thì dễ rồi và bạn mua để ở thì cũng phải gần trường học bệnh viện cho con à, và hoặc là gần cái chỗ đi làm hoặc là gần những cái cái cái khu có nhiều tiện ích ha à, vì bạn cũng à, mặc dù là mua để mình sử dụng nhưng mà sau này mình cũng phải à, nghĩ rằng là mua mình sử dụng một thời gian à, sau khi mà mình có tiền mình sẽ đổi nhà khác thì cái cái nhà mà mình mua đó nó cũng có khả năng bán lại được thì à, bạn à, cũng phải quan trọng cái việc mà là cái khu vực và cái vị trí à, còn nếu mà khi mà đầu tư thì bạn à, phải xác định là bạn à, sẽ đầu tư và bạn bán lại cho ai à, thì à, giống như những à, cái video trước tôi đã chia sẻ là nếu bạn mua một cái nhà nát ở trong một cái khu à, đẹp à, và bạn à, sẽ xây lên và bạn à, bán đi thì nó vẫn có giá trị hơn rất là nhiều so với à, một cái nhà đẹp mà ở trong một cái khu à, nó nhiều cái tệ nạn hay là nó bị ngập lụt hay là nó uh, nhiều cái vấn đề mà mà mà phát sinh ra thì nó sẽ không có cái khả năng tăng giá như ở những cái khu vực khác thì cái khu vực nó cũng rất là quan trọng ha và bạn à, hoặc là bạn sẽ khi mà bạn đầu tư bạn sẽ lựa chọn cái khu vực cho mình ha tại sao là tôi là chọn à, khu đông mà không chọn khu tây hay khu nam hay khu bắc thì à, mình cũng dựa vào những cái yếu tố bạn có thể là đọc những cái tin tức ở trên báo chí hoặc là trên internet à, nó ví dụ như ở những cái khu vực nào à, nhà nước đang Ờ, đầu tư để xây dựng những cơ sở hạ tầng hay là những cái dự ờ, những cái tập đoàn hay những cái khu công nghiệp nó sẽ uh, chuẩn bị mọc lên ở những khu vực nào thì những khu vực đó nó sẽ phát triển ở trong thời gian tới khoảng là à, năm bảy năm còn ở những cái khu vực khác nó không chưa có phát triển cơ sở hạ tầng nhưng mà cũng là vùng ven à, của thành phố Hồ Chí Minh vùng ven của một cái trung tâm nào đó thì bạn à, mua à, rất là ổn nhưng mà cái thời gian phải đầu tư dài hơn à, nó sẽ khoảng là à, 5 7 năm à, hoặc 10 năm thì lúc đó bạn phải xác định cái khu vực mình mình muốn mua ở đâu để mà à, bạn à, khi mà bạn đầu tư thì bạn à, cũng biết được cái thời gian mình đầu tư và có thể ra hàng được ha rồi à, cái thứ hai đó là bạn khảo sát về cái giá bán nếu mà là à, đất đai ở dự án thì là à, việc mà bạn à, đất ở trong dự án thì bao giờ nó cũng cao hơn cái đất ở bên ngoài khoảng 20 phần trăm ha thì ờ, tại sao nó lại cao hơn như vậy bạn bạn đi hỏi giá thì bạn sẽ biết được cái giá đó tại vì nếu ở trong cái ờ, dự án thì nhà chủ đầu tư họ sẽ làm những cái tiện ích để bạn có thể sử dụng được những cái tiện ích ở trong khu luôn à, và bạn không cần phải đi đâu xa ha bạn có thể là sử dụng như là uh, những cái uh, Ờ, shop và những cái khu mà vui chơi giải trí hay là những cái trường học hay bệnh viện ở trong cái khu vực của bạn bạn không cần phải đi nơi khác một số người sẽ nói rằng là à uh, cái khu đó à, tôi có thể là tôi à, ở mua gần ở cái khu đó và sau đó tôi qua cái khu đó để tôi à, sử dụng cái tiện ích ở cái khu đó thì tôi vẫn tiết kiệm được tiền à thì đó cũng có thể được ha nhưng mà khi mà nói về cái tốc độ tăng giá ví dụ như là ở Phú Mỹ Hưng chẳng hạn bạn à, có thể là bạn không mua ở Phú Mỹ Hưng bạn mua ở gần Phú Mỹ Hưng thôi bạn có thể qua Phú Mỹ Hưng sử dụng tiện ích của Phú Mỹ Hưng nhưng à, so ra về cái mức độ mà khi mà bạn đầu tư mức độ tăng giá thì ở Phú Mỹ Hưng bao giờ cũng tăng giá tốt hơn ở những cái vùng ven vùng rìa tại vì à, Bù Ven là gần Phú Mỹ Hưng thôi chứ không phải Phú Mỹ Hưng à, đó là bạn cũng phải hiểu được cái cái vấn đề đó và đừng so sánh là tại sao đất ở um, ngoài không phải dự án thì nó rẻ hơn và đất ở bên trong nó lại mắc như vậy ha thì mọi thứ nó đều là thì khi mà chủ đầu tư họ làm cái dự án đó là họ làm tất cả những tiện ích làm thành một à, khu đô thị à, và cái khu đô thị khi mà nó đã hoàn thành nó phát triển thì cái tốc độ tăng giá của nó sẽ tốt hơn rất là nhiều so với những cái cái cái việc mà là đất nền hay là những cái dự án mà nó không làm tiện ích ở gần cái đó rồi à, đối với nhà hoặc đất ở à, của dân đi thì bạn cũng có thể là xem xét giá à, có rất là nhiều cái cái cái cách để mà tham khảo giá ví dụ bạn cũng có thể là xem giá ở trên à, mà báo mạng hoặc là báo giấy để bạn à, so sánh giá có có nhiều cách để mà mà so sánh giá ví dụ như là so sánh xem là thằng A khi ở trên một cái đường đó nhà tôi nó cũng ở mặt tiền đó à, thì à, tôi xem rằng có cái nhà nào gần gần gần ở khu đó họ bán với cái giá như thế nào thì à, tôi cũng bán với cái giá như vậy hoặc là bạn cái người môi giới họ sẽ tư vấn cho bạn cái mức giá để bán hoặc bạn có thể là nhờ ngân hàng à, xem xét định giá cho bạn ha thì bạn mua nó sẽ an tâm hơn rất là nhiều và cái thứ ba đó là kiểm tra à, nhà đất à, thật kỹ trước khi mà quyết định là mua ví dụ như là bạn mua nhà mà hình thành trong tương lai hoặc căn hộ hình thành trong tương lai thì cái đó bạn phải à, xem xét rằng là à, cái bạn phải đi xem nhà mẫu rồi xem xét những cái à, dự án trước của chủ đầu tư đó họ làm những cái nhà à, khi mà họ bán ra như vậy họ có đúng với cái những cái nhà mẫu trước đây của họ hay không bạn cũng có thể là xem xét bằng cách rằng là họ vào những cái à, trang à, online bạn à, vào tham dự những cái cộng đồng của những cái khu vực đó bạn hỏi ha bạn có thể là hỏi bạn những cái cư dân ở khu vực đó ở trong cái dự án đó họ sẽ chia sẻ cho bạn và bạn cũng biết được là à, chủ đầu tư khi mà họ bán cái sản phẩm như vậy thì họ cái uy tín của họ họ có cam kết giao đúng cái à, tài sản đó hay không và đó là những cái uh, bất động sản hình thành trong tương lai còn đối với bất động sản uh, nhà hoặc đất thì bạn uh, phải xem xét uh, xem xét tất cả cái bất động sản mà bạn sắp mua ví dụ nhà đó thì uh, bạn xem xét bên ngoài lẫn bên trong xem nó có bị uh, sụp lún hay nó có bị uh, vấn đề gì hay không ha hoặc là đất thì có xảy ra uh, tranh chấp uh, hay là giữa những cái nhà kế bên hay không rồi ờ, ờ, nhà đó có tranh chấp với những cái tổ chức tín dụng nào hay không ha là có người ta có đem đi người ta thế chấp ở ngân hàng hay không đó là tất cả những cái gì mà bạn xem xét kỹ về cái căn nhà đó thì bạn phải xem xét và nếu mà bạn đầu tư bạn mua bạn sửa bạn bán thì bạn cũng phải xem xét cái việc mà là nếu cái nhà này mua sửa thì ờ, khi mà bán ra thì có thể có lời hay không và khi ví dụ như là cái nhà đó nó có một tầng thôi bạn nghĩ rằng là bạn mua bạn sẽ đổ thêm tấm ví dụ đổ thêm hai tấm nữa à, thì bạn phải xem xét cái móng đó nó có chịu nổi hay không và bạn có thể là nhờ những cái nhà thầu họ xem xét cho bạn họ đánh giá và họ đưa ra cái mức giá bạn xem rằng là à, đầu tư như vậy nó có hiệu quả hay không hoặc là bạn à, xem cái mô hình nào nó phù hợp và có thể là mình sẽ làm những cái apartment để mình à, cho thuê tạo dòng tiền và sau đó mình bán luôn cái business đó và nó sẽ có cái khoản tiền hàng tháng thì khi mà bạn tạo được cái giá trị ở trên cái ờ, cái cái cái, cái đất đó trên cái căn nhà đó thì luôn luôn là bán vẫn có giá trị hơn nhiều so với cái việc mà bạn chỉ mua và bạn sửa sửa lại và bạn uh, sơ sơ và bạn bán ha cái uh, vấn đề thứ tư đó là uh, khi mà bạn đàm phán đàm phán với chủ nhà thì có rất là nhiều cái mà để đàm phán à, ví dụ như là mình à, mua nhà đi mình đi mua nhà thì à, mình khi chủ nhà họ đưa ra mức giá mình cũng không nên trả giá ngay là ví dụ họ đưa ra 10 tỷ mình cũng không nên trả giá là mình giảm xuống 10 phần trăm mình trả là 9 tỷ à, thì nếu mà mình giảm xuống 10 phần trăm thôi thì có thể là đâu đó <laughs> hai người sẽ phải cưa nhau cái việc mà 10 phần trăm kia à, thì sẽ không có lợi cho bạn thì bạn cái đơn giản nhất là bạn chỉ hỏi rằng là họ có thể bớt được như thế nào và nếu mà thực sự họ cần tiền và họ muốn bán thì họ sẵn sàng họ sẽ bớt giá còn như đối với những cái cái bất động sản mà ờ, gặp những cái ờ, chủ nhà họ không muốn bán thì họ sẽ không bao giờ bớt giá và nếu mà bạn thích quá thì bạn ờ, mua cũng được như bạn nếu mà bạn mua bạn ở thì ok còn nếu mà bạn mua đầu tư thì bạn nên mua lúc nào nó cũng rẻ hơn thị trường ở ngay cái thời điểm bạn mua nó rẻ hơn khoảng 20 phần trăm hoặc là hoặc là 30 phần trăm thì quá tốt thì lúc đó bạn ra lời ngay từ khi mua rồi thì lúc nào bạn cũng yên tâm rằng là bạn bán là bạn sẽ có lời ha thì cái việc mà đàm phán nó có rất nhiều cái cách mà để đàm phán và mình sẽ chia sẻ ở cái video khác để uh, nói lên cái cách mà đàm phán như thế nào để có thể rằng là mình sẽ đạt được cái thỏa thuận uh, tốt nhất cho bản thân mình uh, cái điều thứ năm đó là bạn phải lưu ý khi thanh toán tiền uh, đầu tiên là bạn sẽ đặt cọc uh, cái nhà đó uh, nó 10 đặt cọc 10 phần trăm ha đặt cọc đất hay nhà ở trong nội nội thành á đối với nhà dân á, thì đặt cọc 10 phần trăm sau đó thì đi công chứng À, thanh toán maximum là 95% và khi mà à, chuyển tên đóng thuế và chuyển tên ờ, cái ờ, cái ờ, đăng bộ và tên bạn rồi thì bạn sẽ thanh toán 5% còn lại thì tất cả mọi thứ đó nếu mà bạn kỹ thì bạn sẽ làm ở phòng công chứng để cho à, mọi thứ nó rõ ràng ừ, để bạn yên tâm còn đối với nhà hoặc là đất hoặc là căn hộ được hình thành trong tương lai thì cái điều mà bạn phải à, phải ờ, tự vì bạn đóng tiền theo tiến độ đóng tiền theo tiến độ thì bạn phải yêu cầu chủ đầu tư xuất hóa đơn theo từng tiến độ bạn đóng ha tại vì có những cái chủ đầu tư uy tín thì không sao có những chủ đầu tư mà họ cũng ờ, bình thường thôi nhưng mà gặp cái vấn đề gì đó rủi ro thì họ không thể nào mà hoàn tất được cái ờ, dự án đó hoặc là có vấn đề gì đó hoặc là gặp chủ đầu tư mà lừa đảo thì bạn sẽ rất là mệt mỏi cái việc mà là họ chỉ xuất phiếu thu thôi thì nó không có hình thành được cái cái việc mà họ đã đóng thuế nên là bạn lúc nào cũng yêu cầu khi mà đóng tiền theo tiến độ như vậy thì bạn phải có hóa đơn à, của từng tiến độ khi mà bạn à, đóng tiền thì diễn ra ở ngân hàng là tốt nhất à, chuyển tiền ở ngân hàng mọi thứ nó sẽ được lưu giữ ở ngân hàng và khi nếu có trục trặc gì xảy ra thì có tất cả những cái à, cái chi tiết đó bạn có thể là uh, sao kê trích lục gì đó ha đó là một vài cái thông tin tôi muốn chia sẻ đến các bạn mong rằng cái việc đi đầu tư của các bạn hoặc là mua nhà mua đất để mà an cư lập nghiệp nó sẽ gặp nhiều may mắn và thuận lợi xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo